Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến video chia sẻ về kiến thức kinh doanh cũng như đầu tư bất động sản trên kênh Đào Nguyễn Official. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn 10 cái rủi ro bạn có thể là bạn sẽ bị à, vướng phải khi mà bạn à, mua đầu tư đất ở à, vùng ven. À, cái đầu cái rủi ro thứ nhất là khi bạn có thể mua nhầm cái đất nông nghiệp thường là Ờ, có rất là nhiều cái loại đất đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp hay là ờ, đất ờ, chưa được định danh đó là vào loại đất nào thì bạn chỉ nên mua những loại đất mà là đất để ở ha hoặc đất để ở ở nông thôn hoặc là ở đô thị hoặc là nếu mà là đất ở ngoài vùng ven thì nó có sẽ là đất trồng cây lâu năm à, nó gắn liền với lại đất ở thì bạn sẽ phải chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm lên đất ở bạn phải mua đất ở thì bạn mới có thể xây dựng nhà được bạn mới có thể dễ dàng giao dịch cái tính thanh khoản cũng cao hơn và bạn có thể là bạn sẽ có khả năng sinh lời từ cái việc kinh doanh đất đó à, cái rủi ro thứ hai đó là bạn ờ, mua có thể là bạn sẽ mua nhầm cái đất bị cấm giao dịch à, tại sao nó lại bị cấm giao dịch do cái chứ người chủ đất ha họ không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ cái nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước nên bị cấm giao dịch bạn sẽ đem ừ, trước khi mua thì bạn phải đem những cái ờ, sổ đỏ này đi lên trên chính quyền hỏi xem rằng là cái đất này có thể là giao dịch được hay không cái thứ ba đó là ừ, ờ, cái ờ, dự án chưa được cấp phép xây dựng nếu mà bạn mua đất trong dự án thì bạn phải xem rằng là cái dự án đó đã được cấp phép 1 phần 500 hay chưa có cái giấy bàn giao đất có cái uh, sổ đỏ tổng thể hay chưa ha thì bạn mới mua tại vì uh, nếu có những cái đơn vị chưa có được cấp phép 1 phần 500 họ đã huy động vốn à, và khi mà bạn đổ tiền vào đó thì bạn sẽ bị uh, vướng ha bạn sẽ bị vướng vào cái dự án đó cái rủi ro thứ tư đó là um, bạn mua phải cái đất nền không có sổ riêng à, giống như hôm trước là một người bạn của tôi mua chung với một, một ba người khác một cái trên một cái mảnh đất là 10.000 mét vuông à, họ dùng à, ờ, hai ngàn à, hai ngàn mét vuông ở trong cái lô 10.000 đó họ chỉ làm cái đường để vào nhưng mà cái đường đó không được nhà nước công nhận ha và chưa uh, đâu phải là bạn muốn làm đường là làm đường bạn phải giống như là ừ, bạn hiến đường à, để bạn hiến đất để làm đường thì rồi nhà nước họ mới à, công nhận và những cái miếng đất mà khi mà bạn chia lô như vậy thì mới được là chuyển à, tách sổ ra ha thì nói chung là rất là uh, rắc rối cái phần đó bạn khi mà trước khi mua thì bạn phải uh, xem xét bạn phải hỏi kỹ ha là có được hay không rồi uh, cái ờ, rủi ro thứ năm đó là uh, bạn mua phải cái đất uh, bạn khi mà bạn mua chung với một số người bạn khác thì à, bạn muốn tách riêng cho từng người nhưng mà cái diện tích đó không đủ để tách thổ tách sữa ví dụ như là ở trong ờ, có những cái quy định của nhà nước ha bạn có thể lên trên ờ, Google bạn search những cái thông tin à, về quy định à, tách thổ tách sữa như thế nào ví dụ như ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cái quy định là nhỏ hơn 36 mét vuông thì bạn sẽ không được cấp sổ hồng thì ở những cái vùng ven hay là những cái vùng ờ, những cái tỉnh thành ven thành phố thì cái quy định nó cũng có ví dụ như là cái diện tích nó phải lớn hơn ví dụ 100 200 mét vuông gì đó thì mới được quyền tách thửa tách sổ thì bạn phải à, trước khi tách trước khi mua thì bạn phải à, xem xét cái à, đất đó có được tách hay không ha bằng cách là bạn có thể tra trên mạng hoặc là bạn có thể đến tới cái chính quyền địa phương để hỏi cái rủi ro thứ sáu là đất chưa được giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán à, tại cái tất cả khi mà bạn mua ở tất cả các dự án thì các dự án họ các chủ đầu tư họ thường sẽ dùng cái sổ của họ họ đi à, vay ngân hàng để họ làm những cái à, về cái hạ tầng ví dụ như là trước khi à, bạn sẽ họ sẽ lắc luật bằng cách là họ sẽ huy động từ từ trước 30% cái giá trị của cái cái thửa đất đó thì trước ờ, tới 30% thì họ phải ký hợp đồng à, mua bán với bạn xong móng xong cọc ha nếu mà là chung cư xong móng xong cọc thì sẽ họ sẽ phải ký hợp đồng mua bán với bạn thì bạn phải xem rằng là cái giấy tờ đó nó đã được giải ngân chưa nó um, nó có thể là ký hợp đồng mua bán hay không tại vì khi mà chưa được giải ngân vẫn còn là chủ sở hữu là ngân hàng thì ký hợp đồng mua bán đó nó vô hiệu à, thì đối với những cái đất đai ở ngoài cũng như vậy ha trước khi mua bán bạn phải xem rằng là cái giấy tờ này nó có đang bị vướng ở ngân hàng hay không bạn có thể là lên phòng công chứng để hỏi hoặc bạn có thể là lên cái cơ quan mà là uh, chuyển uh, chuyển tên á uh, thì bạn có thể là hỏi cái điều này ha rồi cái Ờ, rủi ro thứ bảy đó là chủ đầu tư chưa nộp đủ thuế trước khi mà à, giao dịch à, chủ đầu tư có rất là nhiều cái chủ đầu tư ha vẫn làm làm cái dự án xong nhưng mà chưa có hoàn tất cái thủ tục đối với nhà nước chưa đóng các loại thuế và phí nên cái việc mà ra sổ hồng của các bạn sẽ bị vướng lại à, nên là mình phải hỏi Ờ, bạn có thể yêu cầu chủ đầu tư xem là họ có thể là cung cấp cho mình hoặc là họ cam kết trong hợp đồng với mình là ờ, bao lâu thì sẽ ờ, ra được sổ và nếu mà là an toàn nhất là nếu mà bạn thấy được có một cái ngân hàng nào đó cam kết bảo lãnh thì cái đó là bạn hoàn toàn yên tâm à, cái rủi ro thứ 8 đó là chưa được xây sở xây dựng cho phép xây dựng à, mà họ đã à, xây nhà ha ví dụ như trong những cái bạn nếu bạn mua ở trong các dự án thì bạn phải cần kiểm tra các thông tin quy hoạch phần nào có có thể được xây dựng phần nào không được xây à, và nếu mà bạn à, mua bất động sản riêng lẻ ở ngoài thì bạn à, coi thông tin ở trong cái quyền sử dụng đất thì nó có cái cái phần mà à, ở bên dưới cái chú thích à, được xây phần nào mà phần nào đang là vướng lộ giới hay là vướng cái gì đó ha mọi thứ nó đều rõ ràng ở trong đó rồi cái rủi ro thứ 9 đó là cái ờ, thông tin quy hoạch giao thông bị ờ, sai lệch thường là thông tin quy hoạch giao thông khu vực khi mà thiết kế thì họ sẽ thiết kế toàn cái khu vực thường một số chủ đầu tư họ sẽ ờ, không có đưa ra những cái thông tin này và các dự án được quy hoạch như thế nào họ cũng không có đưa ra thì nhiều khi mình có thể là mình mình mình mua cái dự án đó mình sẽ phải à, lên những cái à, ủy ban nhân dân phường hoặc xã bạn kiểm tra những cái thông tin quy hoạch và cái này có vướng quy hoạch hay không có vướng cái quy hoạch của dự án khác hay không ha và những cái à, thông tin về hạ tầng kết nối xung quanh như thế nào bạn luôn luôn phải kiểm tra để xem rằng là tại vì có nhiều dự án họ không được cấp phép do hả họ không có thể mà kết nối cái hạ tầng ở trong khu vực với hạ tầng ở bên ngoài à, với các hạ tầng ở xung quanh nên là cái việc mà là ra sổ của các bạn sẽ bị vướng khó khăn đó rồi cái à, cái rủi ro thứ 10 đó là à, bạn à, dễ có thể là bị xây dính bẫy do cái sốt ảo thường là ở ờ, các các người mà họ đầu cơ họ sẽ làm những cái điều này họ thu gom đất ha trước khi họ làm ví dụ ở cái khu vực đó ở cái dự án cũ đó hoặc là ở cái ờ, địa bàn đó sẽ có một cái thông tin à, là ví dụ như là làm cao tốc đi qua làm cầu làm đường nói chung là có một cái thông tin phát triển về cơ sở hạ tầng hoặc là những cái thông tin về những cái chủ đầu tư lớn về đó sẽ à, triển khai những cái dự án thì họ sẽ trước khi à, họ làm cái động tác mà là à, gom đất mà làm đất sốt ảo như vậy thì họ ờ, đã đi thu gom đất ở của dân trước hết ha họ đi thu gom đất ở hay là mua ở một cái vùng đó họ mua rất là nhiều sau đó họ sẽ làm cái động tác bán qua bán lại à, họ bán qua bán lại và từ từ đẩy cái giá lên đẩy cái giá lên và họ khi mà họ tung tin đó ra thì bạn sẽ là người mà à, lao vào mua và chính những cái người dân tại khu vực đó hả khi bán đi và nghe những cái ờ, thông tin hay là nghe những cái lời giới thiệu của những đầu cơ ha họ nghĩ rằng là họ ờ, bán đi là không thể là mua được và họ có thể là họ sẽ phải đi vay tiền và mua lại chính cái cái mảnh đất của họ nên đó, ờ, đó rủi ro rất là nhiều so khi mà bạn à, đi mua theo tin đồn hay là à, cái thấy sốt đất ở đâu thì mình chạy theo mua nói chung là cái việc mà là mua mua đất mà mua đất đai hay là bất động sản theo tin đồn nó rất là nguy hiểm tại vì họ đã làm giá họ đã chủ mưu họ làm cái điều đó mà khi mà họ đã thu được một số tiền ổn họ sẽ rút ra à, họ sẽ rút đi à, kéo đi chỗ khác thì bạn sẽ là người Ờ, phải mua với cái giá rất là cao ở cái khu vực đó không có một cái thông tin quy hoạch hay là không có một cái cơ sở phát triển gì cả thì khi mà bạn mua như vậy thì ờ, đó là mua cái giá rất là cao ha và nếu mà bán ra thì bạn sẽ lỗ mà nếu không bán thì nó cũng không để làm gì cả à tại vì không thể nào sử dụng được hoặc không thể nào cho thuê được không thể nào mà bán lại để kinh doanh cái gì được thì đất đó nó cũng chỉ là một cái mảnh đất nằm chơi chọi như vậy thôi thì nên hả à, trước khi mua thì bạn phải ừ, lên trên à, cơ quan chính quyền à, bạn hỏi xem rằng là có thông tin quy hoạch này không rồi à, những cái này thì nó có bị vướng quy hoạch không ha <coughs> đó là một vài thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và có thu được cái lợi nhuận tốt nhất à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nếu bạn thấy cái video này có thể có ích cho một ai đó hay giúp dùm tôi Ờ, chia sẻ cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được ờ, sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên xin chào và hẹn gặp lại các bạn